Em xin hát một bài hát mà về quê hương, xứ nghề Và bài hát có tên là Về xứ nghề cùng anh <coughs> Em có về xứ nghề với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió Về đó rồi em thương nhiều hơn nữa Bởi nơi anh thắm đường tình quê về chứ nghề với anh không có dòng sông tuổi thơ anh lặn lội câu dân ca bắt nguồn từ đồng ruộng để ai xa vẫn luôn nhớ về quê nặng nghĩa ân tình câu vị dằm người ơi về đi em về với quê anh Nước biếc non xanh đường quanh quanh chữ nghề Về bên anh nghe lời thương của mẹ Em làm dấu sự nghề Nọ hám kẻ giàu sang Dù một nắng hai sương Nhưng âm bao tình nghĩa Em xin hết được ạ Hay quá ứng dụng Netlab sẽ chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Quý vị hãy đón xem chương trình hẹn ăn trưa nè, ghép đôi thần tốc trên ứng dụng Netlab kết nối yêu thương. Rồi, mình hãy giới thiệu về nhau. Dạ em chào chị Cát Tường ạ. Em chào anh Quyền Linh, chào bạn bên kia và chào toàn bộ khán giả có mặt ở đây ạ. À em tên là Hiền, em 29 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Quê quán em ở Nghệ An ạ. Nghệ An, mình đang làm công việc gì ở Bình Dương em? Dạ em làm kế toán ạ Kế toán, rồi mời bạn trai dạ à, hôm nay à, em đến đây thì với mong muốn được à, giống như ý nghĩa của chương trình đó là muốn tìm một người à, à, phụ nữ đích thực của đời mình thì à, em xin tự giới thiệu em à, tên đầy đủ là phan hữu trường em à, à, sinh năm 1987 đang sống với gia đình là ở à, đắk lắk nhưng mà một mình em thì xuống đây sống ở bình dương sinh ra gốc của em á, là miền trung đó là người hà tĩnh bạn sinh đôi của à, của có à, quê của cùng quê hương với cô gái bên kia đó vâng, vâng, vâng nữ ưu điểm khuyết điểm của em là gì em biết nấu ăn cũng thích ừ, chăm sóc những người thân của mình nhá rồi khuyết điểm khuyết điểm của em là không biết hát ạ nhưng mà em rất thích nghe người khác hát thích không biết là chị đang hát cho em ơi dạ khóa nghe hát chúc em hát cho bạn ấy nghe dạ còn khuyết điểm gì nữa không em mình có tật xấu gì nữa ừ, không ừ, em hơi rụt rè khi ra trước đám đông ạ ừ, không sao hết mấy cái đó thì phụ nữ mình rụt rè một tí cũng thành ra là yểu điệu thuộc nữ thôi không vấn đề gì rồi mời bạn trai ưu điểm nhược điểm của em là gì dạ cho em nói cái uh, à, sở sở đoán của mình trước ừ. đó là đôi lúc cũng có câu tàn một xíu tùy theo công việc thôi một xíu nóng tính là trong trường hợp là giống như người đối diện tranh luận một vấn đề gì đó mà nó quá vô lý em đang cố gắng là thay đổi à, nhiều khi em cũng phải là thức khuya để nghiên cứu công việc à, hiện tại thì em cũng có một à, đứa con tinh thần nhỏ nhỏ đó là đứng chủ một doanh nghiệp chuyên về nhận thầu thi công xây dựng đó à. à. thì cũng vừa mới thành lập thôi dạ. chúc mừng rồi chúc mừng em nha mới mở một công ty xây dựng dạ rồi còn cái à, sở trường á thì à, em là một người rất dễ gần mình nhiều khi vui hay buồn mình cũng hay ngâm nga những câu hát để cho cuộc sống nó trở nên nó thoải mái rồi giờ ngâm nga cô hát cho nó vui đi cho nó thoải mái nào có thể hát về hà tĩnh nghệ an gì đó Em xin hát một bài hát mà về quê hương, xứ nghề Và bài hát có tên là Về xứ nghề cùng anh <coughs> Em có về xứ nghề với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió Về đó rồi em thương nhiều hơn nữa Bởi nơi anh thắm đường tình quê có về Sự nghề với anh không Có dòng sông Tuổi thơ anh lặn lội Câu dân ca Bắt nguồn từ đồng ruộng Để ai xa Vẫn luôn nhớ về quê Nặng nghĩa ân tình Câu vị dằm người ơi Về đi em về với quê Nước biếc non xanh đường quanh quanh chữ nghề Về bên anh nghe lời thương của mẹ Em làm dấu sự nghề Nọ hám kẻ giàu sang Dù một nắng hai sương Nhưng âm bao tình nghĩa Em xin hẹn được ạ Hay quá Giọng em hát rất là hay Dạ cảm ơn anh Rồi à, về tình trường thì em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi ừ, em thì mối tình chính thức thì em chưa nhưng mà cũng thích một vài người ờ. dạ lý do tại sao không thường thì người em thích thì người ta không thích em à. còn người mà em không thích thì thích mình nói chung là chưa có duyên hôm nay sẽ có duyên gặp đây em được mấy mối tình rồi dạ em thì được à, một đơn phương và một đôi phương cái đôi phương nó được bao lâu kéo dài khoảng tầm được hơn một năm chia tay thì thực ra cái thời đó mình đang còn sinh viên á cách đây khoảng 7 năm rồi mà cái lúc chia tay tới đây là 7 năm em có mối tình nào không em cũng có tìm hiểu thôi thôi bây giờ mình tính chuyện hiện tại ừ. tương lai nè cô gái này đặc biệt chưa có bạn trai giờ mới quan trọng nè em có tưởng tượng ra cái người yêu trong mộng của mình là người như thế nào không người yêu của em là một người cao hơn em em cao mét mấy dạ em một mét à. sáu ạ mét sáu bên đây dạ mình chắc mình muốn đăng hộ đối đấy mình đăng hộ đối hả cũng xem xem đó rồi gì nữa em gái dạ em muốn người yêu của em là một người có một nghề nghiệp ổn định ạ là một người đàn ông của gia đình ạ có thể phụ vợ việc nhà hoặc là chăm con gì đấy ạ em có thể chăm con được không em là người rất thích trẻ con ừ và đối với anh việc nhà nó rất quá đơn giản bởi vì trước giờ anh toàn sống một mình và anh tự lo cho đúng anh rồi có cái Được điều gì em không thích ở người bạn trai của mình à, em không thích bạn trai em là một người hút thuốc dạ và có okay, cái tính... em ơi rồi à, có tính gia trưởng ạ dạ. anh không gia trưởng hiện có nay anh đang trường phòng thôi trường phòng trò thôi dạ. cái người yêu của em thì em muốn một người sống tình cảm một chút xíu tình cảm ừ. bao la lắm em ơi rồi được có hết á chào em gái em chào anh anh bên đây thì uh, không có đáp ứng nhu cầu chiều cao của em được không Ừ, để xem xét ạ xem xét đúng không dạ. mọi thứ ta ổn định hết rồi à. nhà co công việc rồi công ty rồi. em gái dễ thương lắm á dạ giờ dạ, em thử nè em tưởng tượng xem một nửa mảnh ghép yêu thương của em là như thế nào dạ mong muốn của em là nó bị ấn tượng từ cái thời mình học cấp ba ừ. đó là một người con gái mà mang một chiếc áo dài áo dài dạ. à, có cái dáng hình cân đối và tôn lên cái vẻ đẹp nữ tính của người phụ nữ tiếp tục đó tiếp là tục. điều đầu tiên nhưng mà em cũng rất đánh giá cao và ấn tượng với những người phụ nữ có sự chú đáo có cái khả năng cư xử khéo léo với tất cả các mối quan hệ để em yên tâm mà không phải suy nghĩ về cái hậu phương mình có cái gì khó hơn không nãy giờ đẹp cái đây có hết luôn em không thích gì người phụ nữ người phụ nữ mà quá vô tâm nói nhiều hoặc là quá tài lanh có nghĩa là cái gì cũng nghĩ mình biết cô này là không có tài lanh đâu mà cô này chia sẻ lắm á nãy giờ ta ngồi đàm thấm có nói tiếng nào đâu nè ví dụ như bên đây à, bạn trai đồng ý á thì có thể chừng nào mới tiến tới được bên em thì nếu mà ảnh đủ chân thành thì em lúc nào cũng có thể đón nhận được ồ hay quá nhớ đủ chân thành nha em dạ em cũng anh, chân thật luôn anh anh nghĩ rằng anh này ảnh à, cũng rất là chân thành đó nha được đàn gái dễ thương lắm em có yêu cầu gì ở đàn trai nữa không muốn bạn trai em cũng là một người yêu thể thao Ồ, nãy giờ quên hỏi vụ này có Ôi, chơi chào, chị chào em Mình có chơi thể thao gì không dạ, em? em đá bóng và em đá bóng Chơi rất nhiều môn nhưng mà không giỏi thôi nhưng mà nói chung là có tinh thần thể thao sức khỏe Rất tốt ok chị nhỏ nhưng mà có võ dạ bây giờ mình đã chuẩn bị mọi thứ để mình có thể tiến tới hôn nhân được chưa phù hợp nhất là, là qua năm sau trên tinh thần này em có thể là đủ nuôi vợ và nuôi con thế thôi đủ nuôi vợ nuôi con một người đàn ông bản lĩnh và tự tin ha nhưng mà em có yêu cầu gì bên phía con nhà gái không mong muốn của em là ở đây lập nghiệp của trong à, sài gòn, sài gòn luôn. này chưa có ý định là sau này sẽ về hay không nhưng mà mình muốn là xây dựng cho mình một cái cái cái, cái cơ sở vững chắc ở đây đã còn sau này có thể thay đổi là tùy theo cái, cái, là mình sẽ trước mắt à. là lập nghiệp ở bình dương dạ. dạ. quá thuận tiện thấy chương trình chọn cho bạn không hai người cùng bình dương thuận dạ, tiện bình quá bình dương ở đâu rồi bình dương ở đâu em dạ em ở thủ dầu một anh ơi à, anh thì ở à, gần cầu vượt sông thần á nhưng mà cũng gần đi mà đi lên đó gần gần, dạ, gần. bởi vì bình dương rồi đồng nai tất cả là em bao hết rồi được rồi như vậy là quá thuận tiện hai bạn cùng ở bình dương tìm hiểu và nhanh chóng tiến tới hôn nhân bây giờ ta hãy tham khảo thêm ý kiến của người thân à, hôm nay em gái đi với ai dạ em đi với anh và chị họ em ạ à, xin chào anh Quyền Linh chào chị Cát Tường chào à, bạn Nam và tất cả khán giả em là anh họ của Hiền Hiền thì ở nhà nó là một người à, rất là hiền lành và sống rất tình cảm nhưng mà chỉ có một điều là nó hơi nhút nhát nên là đến giờ nó vẫn chưa có mối tình nào chính thức ạ bạn nam ấy là một người mới tiếp xúc ban đầu ấy thì nhìn rất là chững chạc chung là vui vẻ hòa đồng cảm ơn anh trong công việc nóng tính nhưng mà lúc về nhà thì mình nên kiềm chế lại rồi em xin tiếp thu rồi em thấy hai bạn này có tương đồng với nhau không? Dạ, em thấy là ok Rồi, đó là ý kiến anh trai của bạn ha Bên kia mình đi với ai? Dạ, hôm nay thì em đi uh, với nhiều sự đồng viên của gia đình Đó là cha của em ngồi với cái anh bư bư kia kìa rồi à, dạ với à, bác hàng xóm mặc áo tím á dạ và các bạn thân của em rồi một tràng pháo tay cho bên họ nhà trai dạ chào bác ạ à. Trước hết là xin chào à, anh Quyền Linh và chị à, Cả Thương à, và khán giả trường quay. Thì tôi là bố của Thương, đến từ Đắk Lắk đến cả cụ ngõ nói, trái lệnh lấy vợ, gái lệnh phải lấy chồng, đó là quy luật của con người. Theo như cùng tấm thư và trình bày thì nói chúng là cùng trên phương diện bố rất nhất trí hoàn toàn, không có gì là gọi như chỗ gài là hết. rất ủng hộ. Em chào chú à. Ủng hộ trăm phần trăm luôn ha. <laughs> Rất phù hợp hả? Cảm ơn à, chú nhiều. Bây giờ thì cho hai bên gặp mặt đi mình à, mở hàng rào ra nào mình có hai phút để trò chuyện với nhau ha cố gắng tìm hiểu nha trời đất chào anh chào em dạ vâng, cho anh gửi à, uh, món quà này và đây một món quà này nữa thì em có thể mở ra đi anh cầm hòa cho à, em tặng anh cuốn sách cuộc sống là một món quà thì mình hãy tận hưởng nó à, anh sẽ trân trọng nó dạ rồi, rồi. Ờ, cho anh nói về một món quà của anh này dạ. món quà này là ban đầu khi nhìn vô á thì nó là hai trái tim lồng của nhau đúng không dạ. nhưng mà ý nghĩa quan đằng đằng sau nó đó là những con sò à, những con sò này nó đại diện cho cái sự bao bọc sự che chở thì anh mong rằng anh là con sò đó có thể bao bọc cho những cái à, à, viên ngọc trong sáng mà đó là em chu đáo quá nhỉ trước tiên là khi nhìn à, anh xuất hiện trước mặt em thì em cảm thấy hụt hẫng lắm không thực tế là không tại vì em cũng có thể hình dung được một chút xíu đó à trong cái cuộc sống cũng như là trong cái tình yêu thì em quan trọng những yếu tố nào là quyết định ở một người đàn ông bạn nam của em phải có sự chân thành và không có được giấu giếm hay là lừa dối em gì hết có nghĩa có sự chia sẻ giờ cái bên ngoài cái là bạn gái thích bạn trai cao mét bảy nè giờ bạn trai cao mét nhiều khai thiệt đi để bạn gái người ta coi coi người ta quyết định anh có anh có thể lấy những cái gì tốt đẹp và cơ bản nhất để bù đắp điều đó không em được không em dạ được được không dạ được chiều cao cũng đâu có quan trọng đúng không đúng rồi chị anh chỉ đu rút trong một câu anh yêu em không phải em là ai mà anh là ai khi ở bên cạnh em và anh cũng muốn cái chữ anh đó thay bằng chữ em rồi bây giờ tôi đề nghị bạn trai bạn trai đứng lên à, nắm tay bạn gái nói một cái gì đó thật là chân thành nhất cho anh à, mười lời một bài hát để nắm anh, tay bạn à, gái đàng hoàng gửi tới lời chân thành của anh đến em dù mai ngày cách xa mãi mãi dù kỳ là tình yêu chúng ta và ta biết một điều thật dạn dị vừa gặp em anh đã thấy yêu em ok đó là câu chốt rồi đó bạn rồi về chỗ hết thời gian rồi ủa tính đi theo người ta luôn hả <laughs> chưa chưa cưng ơi phải thủ tục bấm nút đã rồi đặt tay vào nút bấm đây nào đôi khi âm nhạc nó cũng làm trái tim tan chảy và ngày hôm nay tất cả điều đó đã xảy ra với các bạn quan trọng là hai trái tim có cùng hòa chung nhịp đập hai trái tim có tan chảy nhau hay không chúng ta chờ xem trong 3 tiếng đếm các bạn sẽ quyết định điều đó một hai ba hết, hết thời gian, gian. Của em gì đã lo rồi nắm tay nhau đi hai bạn cũng được chứ đâu có gì đâu mày mang giày cao hôm nay em mang giày mấy phân dạ bảy phân bảy phân lận rồi ờ, bảy phân em mày mốt mang dép đi anh thấy rằng à, cặp này rất là hợp lý ha hà tĩnh với nghệ an cũng sát bên nhau thôi bây giờ em hãy tặng cô ấy một cái nụ hôn kỷ niệm cái ngày đẹp nhất của hai bạn